Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một clip về một vài thử thách cũng như trò chơi mà kênh NTN đã thực hiện, đầy vui nhộn, ly kỳ và cực kỳ độc đáo. Thử thách đeo 100 cái khẩu trang và cái kết tức ỉ. Thực hiện nhiệm vụ làm giày lò xo, sau đó đi thử và tình huống đầy hài hước của NTN. NTN chế tạo thuyền bằng giấy khổng lồ và ra khơi, rồi nhận được cái kết buồn. xây một ngôi nhà nhỏ bằng Lego, trên cao, NTN thực hiện thử thách thật bá đạo. Sử dụng căn nhà của mình để làm hồ bơi, NTN cùng những người bạn đã có một chiếc hồ nhỏ trong nhà và có những trò chơi thật vui nhộn. chú chó thật dễ thương và cũng rất đáng thương khi nờ tờ nờ sơn cho nó bộ lông mới, thằng bé cũng khá thích thú đó chứ. NTN mua kết sắt nhưng không yên tâm, cùng bạn mình phá kết sắt, thử lấy tiền và cái kết. sắm cho mình cái hồ kính nhỏ, nơ tân nơ bỏ hàng ngàn hạt nở nhỏ và nhảy vào ngồi. Nhắm mắt bước kim xuống hồ, nơ tân nơ thử thách bạn trẻ lặn tìm và cái kết rất vui cho bạn trẻ đã hoàn hành, mò kim đánh hồ. Nơ tân nơ làm ra một quả bóng bằng bê tông, đem ra sân bóng cho mọi người cùng tập luyện sức khỏe của chân. Nơ lấy bọc ni lon cuốn quanh người, thử thách độc lạ. thử thách thoát khỏi băng dính, NTN nghĩ ra được thử thách thật bá đạo. Đem thằng em mình ra, dùng bút lông vẽ lên người, nhìn như được xăm hình, thật hài hước. Turner dùng búa tạ đập nát dàn máy tính tiền triệu của mình. Nhảy dù nhưng là dù che mưa, Turner cùng bạn lên cao để nhảy xuống, và màn tiếp nước khá thương cho cây dù.